mình là Trọng Kha đây các bạn video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn ờ, một món ờ, ăn rất là dân dã đó là cá bóng kho tiêu đó các bạn thấy không mình mới vừa mua cái lò cái lò than đó các bạn cái lò than nhỏ bé tí teo cái lò than này nhỏ ha với ờ, mình mua thêm cái hơi tối quá ha các bạn để mình đi đem ra ngoài này cho nó sáng sáng chút nha các bạn đó hôm nay mình mua cái hôm nay mình mua cái lò than này các bạn cái lò than nhỏ nè với à, cái à, tọ cá để mình kho cá hôm nay mình làm món cá kho tộ nha các bạn đó cá bóng kho tộ mình kho tiêu á đây là cá bóng kèo với à, cá bóng đó bây giờ mình để lên nè cá bóng nè các bạn còn đây là cá kèo cá bóng kèo ha mình kho bằng than hôm nay à, mình à, làm món cá kho tiêu các bạn mình kho tộ nha để thử à, hôm nay mình làm món cá kho tộ này ăn thử như sao ờ, à, mình kho bằng cái cái tàu đất với cá bóng cá bóng kèo với cá bóng cát đó mình kho tiêu nha các bạn mình làm đơn giản thôi các bạn mới à, mới sắm cái tổ các bạn hôm nay làm cá kho tiêu sớm ốp trước thì ốp đi ốp đi và bỏ vô ốp luôn cũng được đó ốp nước màu vô các bạn ơi Cá này à, mình à, thường mình kho bằng cái cái tổ đất này nè các bạn mình kho tiêu á ăn ngon lắm đó bỏ nước mắm vô nè một ít đường nha các bạn bỏ vô ít đường mình à, kho cho cái này cho cái nước này nè cho nó thấm vô cá thấm vô cá rồi à, chút xíu nó chín rồi cái mình bỏ vô à, tiêu vô bỏ vô tí bột ngọt các bạn Đó, bây giờ mình chở lại các bạn ơi mình chở con cá này lại cho nó thấm vô nha các bạn đó chở lại chở lại chở cá bóng này lại các bạn dở cái này lại cho nó thấm vô chút xíu đi rồi mình đổ à, đổ nước vô nha các bạn đó các bạn thấy nó sôi lên kìa đó. ở đây mình có nước nè các bạn nước lọc nè mình bỏ vô đây một ít nước nha các bạn để vô ít nước để à, cho nó thấm vô cá ít thôi không cần nhiều đâu các bạn rồi dưới là được rồi bây giờ mình đợi cho cái nước này nó khô xuống nha các bạn khô xuống xong rồi cái này mình để tiêu vô đó mình làm à, đơn giản thôi các bạn hôm nay mình làm cá kho tộ nha cách, cá kho tộ đó. đó bắt đầu nó sôi lên ha đợi cho nước nó sắc xuống nha các bạn lâu lắm rồi mình không có ăn cá à, kho tộ này hồi xưa đó là mình có ăn cá kho tộ thì hôm nay mình đi à, mua cái tộ này với cái lò nhỏ này với than nè các bạn để về mình kho cá đó mình làm một món đơn giản thôi đơn giản thôi là cá à, cá bóng kho tộ nha các bạn Ồ. cá này là ở nhà mình nè các bạn còn cá bóng này cũng ở nhà mình luôn đây này còn cá này cá kêu còn cá bóng nè còn cá này là cá cá kèo ha đó bây giờ mình trở lại bây giờ mình trở lại cho nó uh, chín cho nó đều cá nha các bạn chứ mình để uh, nó không chín đều cá đó mình trở lại đi đè để nó xuống cho nó thấm vô nước nha các bạn thấm vô gia vị chút xíu nữa mình hết à, những cái bọt trắng này ra mình bỏ nha các bạn mình à, nấu bằng than đó để cái lửa ghiêu ghiêu ghiêu ghiêu cho cá này á, nó chín nó thấm vô trong cái gia vị này đó nó thấm vô thấm vô trong cái mình thịt cá đó vậy nó ăn thịt nó mới thơm nó mới ngon nha các bạn các bạn thấy à, nó sôi lên kìa đó hôm nay mình đem đi ra ngoài này nè ngoài mát ngoài à, ở chỗ này kìa, mát cây cối là nó mát nè các bạn đó mình à, đem ra đây mình kho cá bây giờ mình vớt cái bọt này ra nha các bạn vớt cái bọt ừ, trắng nè vớt ra đó mình vớt ra riêng vớt cái này phần này bỏ đi em lấy anh à, miếng vô ăn em vô ăn với tiêu luôn em ơi mình à, để vô cho một miếng vô ăn cho nó đừng có khét đó, mình lấy cái cái cái nước dừa này ra sôi lên bạn thấy không cá nó sôi lên ha mình đợi cho cá này nó khô lên nha các bạn sắc khô lại nó sôi lên đó hấp dẫn hơn đó, ở đây là tiêu nha các bạn tiêu nè quay tiêu sẵn chút xíu nữa mình để tiêu vô dầu ăn chút xíu nên để dầu ăn vô nha các bạn nè dầu ăn nè ồ thơm quá thôi bây giờ vớt cái bọt này kia này đó mình đi ra ngoài này à, mát mình nấu à, nấu cá kho tiêu kho tộ hồi xưa đó là nấu à, các bạn à, biết là tộ này người ta nấu à, cá cá rô kho tộ các bạn đó cá rô kho, tộ cá lóc thì nấu canh chua vậy đó mới hợp à, món ăn dân giả ha hôm nay mình làm cá bóng kho tộ à, không có cá rô mình làm cá bóng bữa nào hôm nào mình mua cá rô nha các bạn thơm quá các bạn ơi đó bây giờ nó nó nó, nó sôi lên rồi sẵn đây mình cho nó vô thêm miếng vô ăn nha các bạn ít thôi là mình để vô miếng vô ăn nè đừng cho nó khét đó quá ngon luôn các bạn ơi rồi mình đợi cho cá nước này nó sắc xuống khô mình cho tiêu vô nha các bạn cá này thường mình chở lại đây chở lại cho nó thường đi cho nó thấm đều cá chở thường càng ngon các bạn cá nó chín rồi nè chín này nhưng mà nó chưa khô nước mình đợi cho nó khô cái nước này lại khô cái nước này lại à, nó mới thấm vô nó mới ngon đó chở cái bề dưới này lại nha các bạn nãy giờ mình nấu á các bạn nó nó sôi lên rồi nó gần sắc nước lại nè các bạn mình đợi tí nữa đi mình cho tiêu vô cho nó hấp dẫn nha các bạn nè mình nấu nó nó gần sắc xuống rồi nè nó gần khô rồi nè rồi một tí nữa mình cho tiêu vô thơm quá đó đây là cái nồi à, cá kho tộn nha các bạn ừ. thơm quá xá luôn đó bây giờ mình chở lại thêm một lần nữa nha các bạn mình chở lại một lần nữa đi cho nó thấm cho nó đều cá lại ô cho thấm lại cá này nó hơi bị dài các bạn nó nó nó nó nó nó, nó sắc nó khô nước lại nè ngon quá thơm quá các bạn ơi ha mình à, cá này mình chở lại thì nó bị à, gã ra ô quá trời thơm rồi à. thơm dữ luôn ồ đó giờ dạ. giờ bỏ à, cái à, tiêu vô nha các bạn nó nó khô rồi này mình có tiêu nè đó. bỏ lên rưới tiêu lên wow thơm quá các bạn ơi tới mùi tiêu ừ. đó mình kho vậy đó. đó xong như vậy là cái nồi cá kho tiêu của mình đó các bạn nó xong rồi đó em bỏ miếng dầu nữa ha đó nó xong rồi đó ồ ngon quá khô cá đó như vậy là cái à, nồi cá của mình à, kho đã xong các bạn đây là cá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 Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn